dập dẻo xuống chùa <laughs> nó nói những cái lưới văn đó những con cá nhỏ dính hết còn mấy con cá bự đó nó tông đứt lưới nó mà chạy mà con cá bự là gì quý phật tử những người nào khôn có phước báo thì hưởng còn người nào người nào ngu thì phải ở tù Người khôn thì ăn trước Người trên người dạy thì đã đứng ngay bên cột định Mà tại sao mình dạy Tại sao người ta khôn người ta có phước báo Bởi vì người ta có tu người ta có giữ giới Còn mình không tu không giữ giới Thì không có phước báo đó là dĩ nhiên rồi Mà ai tu cho mình Thì chết mình Mà tu tôi có phước báo rồi Thì giàu có thông minh sáng suốt Để rồi chi nữa hưởng thụ hưởng thụ thì sao hết phước hết phước thì sao xuống địa ngục lại mấy ông lớn mấy ông tổng thống như ông diệm này kia là phước báo dữ lắm thông minh vô cùng hưởng thụ làm ác giết phật giáo mấy tăng sĩ đâu có mấy ngàn người bây giờ nằm ở đâu xuống địa ngục hồi xưa thì quá cao xuống quá thấp mà nếu ông chịu bỏ na vàng đi tu thì ông thành phật con người thông minh thì dễ tu mà dễ làm ác thành ra đức phật nó sợ không sợ địa ngục ngạ quỷ mà sợ người trời thế là mấy bà là đáng sợ nhất tôi nói đừng có giận tôi nếu mà ông bà muốn làm phật thì làm rất là mau con người thông minh vô cùng đây là muốn đâu phải muốn thông minh mà thông minh mà chịu làm ác đó không ai mà hơn mấy ông mấy bà đâu tính toán dữ lắm người ta thì một người giết người thôi mấy ông bà chịu giết là giết tập thể đấy cũng như hồi xưa đó người ta ngu thấy người ta ra trận đánh là một người giết người còn bây giờ một ông tổng thống có thể giết hàng triệu người giết luôn có quả địa cầu này ông ngồi một chỗ thôi ông chỉ nhận nút một cái là quả địa cầu được tiêu liền tổng thống nga tổng thống mỹ đứa chịu một cái là quả địa cầu được tiêu thì ông sẽ ở địa ngục đời đời thành ra tôi mới là mấy ông mấy bà mới hiểu cái ý tôi tôi không chịu mấy ông ba làm phước mà tôi muốn tu qua trí huệ thì ai mà phước báo bằng mấy ông mấy bà cũng vừa hồi xưa giờ đầy nhóc rồi thì quý vị sẽ thông minh sáng suốt quý vị niệm Phật đếm từ một tới mười niệm Phật khỏi đếm khỏi cần niệm Phật không ai qua quý vị đâu cái quyền lực quý vị sẽ rất mạnh quý vị sẽ rất là thông minh quý vị ra làm việc sẽ giàu sang quan quyền vua chúa sự sung sướng thanh nhàn của cõi trời chắc chắn là phải vậy rồi nếu quý vị thêm cái phát nguyện là quý vị về cõi phật còn người ta tu muốn chết mà cái tạp niệm hoài dầu có phát nguyện cũng không về được bởi vì người ta là bốn đường ác còn quý vị muốn về là về nhưng quý vị nó hơi cõi phật cõi này nó cõi trời sung sướng được hưởng đủ thứ thiện nghi này kia ăn sung mặc sướng về đó anh chỉ cho cực ở lại hưởng hưởng thì hết phải có hưởng là có hết thành ra trong kinh nói hữu phước bất khả hưởng tận hữu thế bất khả ý tận phải có thế lực ý tận rồi sau khi mà hưu trí rồi mấy tụi nhỏ lên nó chửi ăn hiếp lại còn có phước báo hưởng tận rồi nghèo lại không ai ngó hết rồi đó mình bón xén thành ra cái đạo phật rất hay Đức Phật khuyên những người nghèo đó Nên bố thí Còn mới tôi xuất gia tôi không hiểu Nghèo bố thí cái gì Nghèo sạc mông tơi không có các bạn bố thí cái gì Nhưng mà không ngờ đạo tật Không đặt trên vấn đề vật chất Đặt trên vấn đề cái hiểu biết của mình Cái tâm của mình Sự dĩ mình nghèo là bỏng sẻn Kiếp trước bỏng sẻn kiếp này hà tiện Rít rống vì đích đốm nghèo cho cái nghiệp nó đeo theo bây giờ rít đốt nữa là Christ sao sanh nghèo nữa dài dạ, dài dạ. <coughs> bố thí là bố thí cái gì chúng ta thấy xá lệ phất xin có bà lão ăn mày đó nói con nghèo quá ngài ơi tôi không có cái gì bố thí cho ngài hết xá lệ phất nói bà bố thí cái nghèo cho tôi <coughs> à, thì bà lão kỳ ông này ông nói chuyện kỳ cái nghèo làm sao bố thí là bố thí cái tâm của bà <coughs> một ngày bà đi xin được bao nhiêu có hai đồng xu con ăn bữa trưa bữa chiều nhịn đói thôi giờ bà nhịn một bữa bà bố thí cho tôi được không có hai đồng xu mà ngài lấy làm cái gì không đủ đem cái cục kẹo cho ngài nhai ấy à, bố thí cái tâm của bà một người có 10 tỷ mà bố thí 8 tỷ dễ thôi một người có hai đồng xu bố thí hai đồng xu thì cái phước báo gấp cả trăm triệu lần người có 10 tỷ mà bố thí 8 tỷ thì chúng ta lấy làm lạ trời ơi 8 tỷ mà cái phước báo không bằng hai đồng xu phước báo gấp tỷ lần thành ra mình không hiểu đạo phật thì mình thấy nó kỳ lạ mà bố thí vậy thì kiếp sau làm sao mà lão này chết kiếp sau làm hoàng hậu có hai đồng xu mà sanh lên làm hoàng hậu rồi sau là bà ngồi thiền bà tu bà biết được tiền kiếp mà biết hồi trước mình bố thí hai đồng xu mà lên hoàng hậu bây giờ mình bố thí mình xin nhà vua trong nhà vua có 10 cái kho vàng kim cang một sọt bà hoàng hậu bà mới xin một kho nhà vua cho liền còn lại chích kho đem hết một kho rồi bố thí cho dân mới gặp vị thiền sư ở trên núi mới hỏi hồi trưa tôi ngồi thiền tôi nhớ cái tiền kiếp tôi là bà lão ăn mài bố thí hai xu tôi là hoàng hậu Bây giờ tôi bố thí hết một cái kho Trong kho trong vua có 10 kho bố thí một kho Kiếp sau tôi có phước báo cỡ nào Nó phước báo của bà không bằng một phần tỷ của bà lão ông ơi Nó lạ coi lung vậy Mà không nghe là bố thí ở cái tâm Cái tâm là cái gì? Là cái hiểu biết, là cái linh hồn của quý vị Cái này không chết nó đời đời kiếp kiếp nó còn và nó sẽ mang cái sắc thân mới cái tâm tôi là cái tâm máu cờ bạc thì tôi đi đánh bại là cái thân mà có cái tâm tôi sai tôi mới đi đánh được còn nếu phật tử mà kêu đi đánh bài là cái tâm nó không có cho tôi giữ năm giới rồi đến bài xưa ha xưa đây chết tao không cho mày đi thì cái chân dám đi không còn quý vị có máu cờ bạc thì cái nó nổi lên rồi cái tâm nó ơi cờ bạc sướng ạ à. tôi nhớ đã tôi vô đó đánh say mê như là hút xì ke thôi đi cái chân nó không đi ngày phải đi thì cái chân nó phải riêu riếu nghe theo thành ra cái nhận thức cái hiểu biết của chúng ta là cái quan trọng nhất trong cuộc sống này chúng ta có thể giết người đó chết mà cái nhận thức này không đụng tới nó được chúng ta có thể đập bỏ cái bóng đèn nhưng mà cái luồng điện không mất nó sẽ đi mang cái vấn đề khác chúng ta phải hiểu như vậy thành là cái tâm không bao giờ chết mà nó ở đâu nếu sự không chỉ được là nó không có thì giống như nãy tôi nói cái gì mà vô hình cái đó mới chỉ huy cái hữu hình cái người khôn là khôn gì đâu phải khôn trên sắc thân này mà khôn trên cái hiểu biết của họ mà cái hiểu biết ra làm sao siêu nó ở đâu đầu hàng hiểu biết thì nó nằm bàn bạc trên không gian này những cái gì tôi làm tội ác tôi học hồi lúc nhỏ còn không nếu không còn bây giờ tôi hỏi quý vị cho năm ngoái ở đây quý vị nghe tôi giảng cái gì quý vị nhớ lại nó ở đâu nó bao lớn nó ra sao nó hình tướng quý vị đập cái ốc này nhớ lại có khi nhớ có khi quên rồi những chuyện lúc quý vị còn đi học còn 7, 8 tuổi con nít quý vị vô mà phá đám vô ăn cắp xoài của người ta bây giờ quý vị có thể nhớ lại được nó ở đâu thì nó ở trong tâm mà tâm ở đâu nó nằm trên không gian này cái luồng điện sao thì cái tâm nó na ná như vậy <coughs> khi quý vị cúp điện rồi tắt máy đèn rồi thì luồng điện nó đi đâu thì nó trở về không gian rồi khi mà có máy đèn đủ điều kiện rồi thì cái cái luồng điện trên không gian này nó mượn cái máy đèn nó phát hiện thì nó trên không gian vẫn còn khi quý vị chết rồi cái thần thức cái linh hồn quý vị vẫn còn trong sắc thân nhưng mà bóng đèn đứt rồi thì nó không phát hiện ánh sáng được nó không thấy không nghe không ngửi không nếm nữa nhưng mà nó vẫn còn đó thì nó đi tìm cái thể xác khác để có bóng đèn, có bàn ủi, có quạt máy nó phát hiện trở lại. Thì cái đó quý vị phải ngồi thiền cho sâu quý vị sẽ thấy. Thành ra bây giờ quý vị sống sao thì chết vậy. Nếu quý vị sống rồi quý vị có tu làm cho cái luồng điện của mình 220 mạnh hơn chứ không phải 101 nữa thì quý vị sẽ phát ra ánh sáng mạnh hơn. Thì cái đó là do mình tu tập chứ mà muốn cho cái luồng điện mạnh muốn cho vậy thì phải làm sao thì cái thân phải giữ giới cho kỹ giữ giới càng cao thì cái tâm quý vị càng thanh tịnh mà thanh tịnh thì càng mạnh mẽ mà tâm thanh tịnh mạnh mẽ thì sao thì ánh sáng luồng điện nó càng tỏ mạnh hơn thành ra giới định và thông minh trí huệ nó dính liền nhau <coughs> thành ra cái đầu tiên là phải giữ giới cho kỹ rồi phải tập niệm Phật đếm từ một tới mười niệm Phật khỏi đếm thì cái định này còn yếu xìu chừng nào mà nó vô linh hồn nhóc hết tự nhiên nó tràn ra thì bây giờ mạnh rồi đấy thì mạnh quý vị sẽ quán cuộc đời là vô thường vô ngã khổ đau tất cả cuộc sống này đời là duyên khởi người thông minh sẽ giải quyết vấn đề thông minh thì con người nó sẽ giàu sang quan quyền vua chúa sự sung sướng thanh nhàn của cõi trời mà dừng ở đây hưởng thụ luân hồi trở lại bây giờ bắt đầu qua đạo phật được qua đạo phật thì không có tu từ từ không cải sửa không lai rái nữa thì ngay cái thông minh này phải nhận được cái thông minh là cái sanh tử nhưng mà sanh tử cao thượng thì có thiện trí thức có đức thánh nhân chỉ mà cái mình nhận lại cái bất tử ngay trong cái sanh tử này thì chuyện này là chuyện khác nữa để khi khác tôi giảng cái này nha, để tôi nói rằng cái khó đạo Phật ở chỗ đó thì quý vị gặp tôi dài dài đi rồi tôi hé một chút hé một chút hé một chút và nhiều lần quý vị sẽ hiểu được thì qua cái đạo Phật là quý vị phải có một sự thao thức có một sự trăn trở với nó có một sự bất mãn cùng cực chứ không ai làm cho quý vị thấy được hết quý vị càng đi tìm cái bất tử càng đi tìm đạo Phật thì quý vị càng xa cũng như ở trên cái dòng nước linh hồn mà sống nó đi tìm nước một ngàn năm cũng không gặp nước càng đi tìm chừng nào thì nó càng tạo những cái lượng sống khác chừng ấy mà sống không phải là nước chừng nào nó biết rằng cái lượng sống là bất lực trên con điềm đi tìm dòng nước thì nó dừng lại thì lúc bấy giờ là dòng nước khi quý vị phát tha thiết đi tìm Niết Bàn Càng tìm chừng nào thì càng hiện ra Niết Bàn giá nhiều chừng ấy Vì cái tìm là giống Mà càng tìm là càng giống Càng giống thì cái dòng nước nó càng sao động nhiều chừng ấy Thì lượng sống càng vô số Thì làm sao nhìn thấy dòng nước Dòng nước là cái nền tảng để sanh ra lượng sống Mà bây giờ mình càng sao động đi tìm cái dòng nước Mà càng đi tìm dòng nước thì càng che khuất dòng nước rồi biết là cái lượng sống là bất lực trên vấn đề đi tìm dòng nước Thì lượng sống nó im bặt đi Nó không còn nổi sống nữa Không còn nổi sống thì cái gì? Nó là dòng nước Thành ra cái Niết Bàn không thể đi tìm được Mà nó sẽ đến như quý vị Khi cái tâm quý vị hết mong cầu Hết sao động Thì cái dừng sao động đó là dòng nước nghe thì dễ <laughs> nhưng mà tôi đố quý vị dừng cái sao động được cái sao động là cái gì là cái ham muốn là cái ghiền là cái dính mắt à. <coughs> bây giờ ở đây quý vị có ai mà khỏi ghiền không ai không ghiền đưa tay lên tôi coi nè sống từ nhỏ tới bây giờ chưa từng ghiền cái gì hết chưa từng dính mắt cái gì hết không ghiền trà không ghiền rượu thì ghiền đàn bà đủ thứ ghiền hết ghiền cà phê ghiền thuốc lá ghiền coi đá banh quốc tế ghiền cờ bạc ghiền đủ thứ thích đủ thứ mà hãy ghiền nhiều quá thì sanh vào cánh giới xấu mà ghiền ít ghiền những cái cao thượng ghiền đi uh, du lịch ghiền đi xem cảnh riêng những cái mà cao thượng hơn nhìn văn thơ ghiền quả sĩ thì sanh vào cảnh giới văn thơ cảnh giới cao thượng cảnh giới cao thượng là cái xiềng vàng rồi cảnh giới cờ bạc gọi là xiềng sắt xiềng xếp thì rốt cuộc vẫn nằm trong cái xiềng tôi muốn chết với đạo phật ở chỗ này hồi xưa thì ở ngoài đời đó tôi chưa đi tu thì nào là tôi ghiền cà phê thuốc lá tôi chưa có hút rồi nói ông nào không có biết hút rồi đi chơi riết rồi không chịu uống rượu thì mấy ông thầy giáo thốc thốc riết uống bia bắt đầu muốn ghiền bia rồi đi chơi tùm lum cái càng ngày càng xuống dốc thì hồi đó là người nữ đau khổ hồi đó hai bên đánh nhau kịch liệt mấy ông thanh niên chết lên khênh mấy cô trẻ trẻ đó 16, 17, 18, 19, 20 quá chồng cả đống thì mấy thầy giáo o ờ, vô một ông bốn năm bà tôi nói nó vô tới xuống trên trường học nó đánh ghen tôi nói ừ, nhờ cái đó mà tôi mới đi tu tôi thấy cuộc đời không có sung sướng được Hồi đó chết mà cỡ 16, 17, 18 mà có chồng mà mới có một con mà chưa con nó đẹp vô cùng Nó hấp dẫn vô cùng Thành ra người xưa người ta mới la là một trà, một rượu, một đàn bà Ba cái lăng nhăng nó quấy ta Chừa được cái nào thì hay cái nấy Làm sao mà chưa Nó hấp dẫn vô cùng cái hoàn cảnh cuộc đời nó chiếu ghẹo Nhất là thời buổi này Thì dính vô một cái là suốt đời luân hồi Mà vượt lên nó làm sao vượt thành ra tôi thấy một vị thiền sư mà bên nam tông viết cái bài tôi thấy thức cười tôi nói ấu kỷ con nít mình có người yêu có ý trung nhân mà đẹp quá thì mình ghen thì thấy nó nói chuyện với ai với đàn ông nào đẹp trai cái mình ghen mình tức bây giờ muốn hết tức quý vị làm sao ông trả lời một câu tôi thấy xanh lè tôi nói cái ông này dốt thiền sư gì mà kể thì mình lý dĩ là hết tôi nói trời đất vậy là không có biết cái gì hết thì mình thương vợ vợ đẹp rồi nói người ta mình ghen bây giờ ly dị là hết hết không mình thương người đó đâu phải ở cái xác thân ở tâm mình cái phút ban đầu lưu luyến ấy ngàn năm hồ dễ mấy ai quên làm sao quên được đi cũng nhớ ngồi cũng nhớ nằm cũng nhớ tôi cũng bị cái đó rồi lúc còn trai trẻ đi dạy làm hiệu trưởng <laughs> thì thương rồi đó thì mình biết là đi vào cái khổ dứt mà hồi lúc đó chưa biết đạo Phật chưa coi kinh thì không biết cũng tính lập gia đình thì hai người đã quyến luyến nhau rồi tức là đi tới hôn nhân đi tới đám cưới đó biết rồi dứt là lánh cổ mà lánh là lánh cái mặt cổ thôi chứ nằm cũng thấy mà đi cũng thấy ngồi cũng thấy đứng cũng thấy ở đâu cũng thấy cô hiện ra hết phải niệm phật a di đà mà được như vậy là giảng sanh đó phải không niệm phật di đà niệm hoài mà không thấy phật hiện còn cái này không có niệm muốn là dứt đi càng cố quên lại càng nhớ thêm thì trong bài thơ có mấy gì trót yêu rồi Thế càng quên chừng nào thì nó càng nhớ nhiều chừng đấy Cho đến nhắm mắt là thấy khổ hiện ra Ngồi ở đâu cũng thấy hiện ra Trời nó coi nó khổ đau làm sao Nhưng mà thời gian nó sẽ gần hàng gắn vết thương lòng <laughs> Thì có vậy thôi Thành ra mà trả lời khi mình đã thương vợ rồi Mà bây giờ nó lấy trai thì ly dị với nó là hết Tôi nói dốt Ông này chưa biết cái gì hết Cuộc đời có đi vô đó rồi mới biết thành ông Nguyễn Công Trí nói cái tình là cái chi chi dầu chi chi cũng chi chi với tình nghe không chơi dễ đa tình là dở mà đã mắc vào đố gỡ cho ra đa tình là dở mà mắc vào đố gỡ cho ra khéo quấy người một cái tinh ma trói buộc kẻ hào hoa biết mấy thành ra trong đời sống của con người đức phật sợ, sợ nhất có hai cái đó nếu dứt được là đắc quả và thánh thứ ba một là sắc đẹp hai là tiền bạc có hai cái này thôi như hai cái miếng mật nằm trên lưỡi dao kẻ nào dài kê lưỡi liếm đứt lưỡi đứng đó thì kẻ dạy là ai là tôi và quý vị ai qua khỏi cái đó chưa ai qua khỏi rồi đưa tay tôi coi nè qua khỏi cái sắc đẹp qua khỏi cái tiền bạc người nam thì khó nhất là cái xác người nữ khó nhất là cái tiền thành ra người xưa người ta nói người ta dùng lửa mà thử vàng dùng vàng thử đàn bà dùng đàn bà thử đàn ông vượt qua hai cái này thì gần tới a la hán rồi đó. tôi bây giờ cũng chưa vượt nổi thành đâu có gì tin tôi tưởng đâu tôi a la hán a la hán dột nó đó a la hán la hán trái rồi được Thành nó đứng, mấy vị đi sâu vào 15 mạng chúng sanh Mấy vị mới biết ngán mình Mới biết sợ mình Mới là không tin mình Quý vị tin tôi cho nói thật quý vị là tôi chưa hề tin tôi Tôi theo dõi tôi tùm lum chưa tôi chưa yên đâu Nhưng mà cái giáo lý tôi nói mép thì tôi nói hay lắm Nhưng mà sống được như nó thì tôi phải nói trời ơi Thành ra tôi muốn mỗi vị trở về với mình Đừng có tin ai hết Dầu đó là Phật Thích Ca Ai cứu mình Vậy thường thường nói Phật Thích Ca mốc sĩ Phật A-di-đà mốc sĩ Không ai cứu mình hết á Chỉ có mình cứu mình thôi Cứu bằng cái gì Bằng giới luật Thì có giới là cái thân mới an Như vậy là được chưa Chưa cái thân là cái tai sai của cái tấm cái định mà nếu cái thân con yên thì cái tâm làm sao định được thì phải giữ năm giới tệ lắm mà muốn cho tu được tâm định nữa là phải năm điều lành nữa không sát sanh mà phải phóng sanh không trộm cắp mà phải bố thí tôi đó mỗi vị phải trả là mấy vị tưởng đâu tôi khó tôi không khó đâu tôi muốn gì muốn gì thành phật mà thành trời tôi còn không muốn đấy ông bà trời dữ lắm hiền thì không ai hiền bằng mà giữ thì không ai giữ bằng mình lo mấy ông bà này đánh đánh kính mà cũng đánh sợ thì tôi cho chúng ta phải dùng hai cái nếu chịu tu không ai bằng mới vị thành phật bà hết còn không tu mới vị quậy đó thì quả địa cầu này cũng vắng luôn bây giờ mình thông minh mà mà thông minh nên nhớ không phải là trí huệ trí huệ là người hiểu biết hết tất cả thông minh là không cần hiểu biết tất cả hiểu biết mình mình là cái gì hiểu biết mình là sắc thân là cảm giác là tư tưởng là ý chí là kinh nghiệm kiến thức ký ức kỷ niệm tội phước có năm phần này mà làm sao hiểu nó sư làm sao thì không hiểu được cái đạo phật nó vậy làm sao tức là phải cải sửa mà cải sửa thì qua cái cao thượng còn không cải sửa thì ở bốn đường ác phải lặng lẽ nhìn nó như là nó thì bữa cá <laughs> thì tóm lại bữa nay tôi muốn nói quý vị cái thứ nhất đó tôi không phải là bác ở vấn đề hội long qua mà tôi không phải là chấp nhận vấn đề hội long qua mà tôi muốn quý vị phải thấy rõ chẳng những cơ hội Long qua mà còn nhiều cơ hội khác nữa Nước qua cái này còn nhiều cái sấm giảng, nhiều cái thiên cơ, nhiều cái đoán về tương lai Không ít lợi gì cho quý vị hết Có thể có, có thể không Mà có hay không là do quý vị, do cái tập thể Nó làm sao mà con chuyển hóa tập thể sư Đúng Bây giờ thế giới này 6 tỷ người mà hết 5 tỷ mấy người ta làm ác rồi con làm sao được giờ chưa hiểu đạo Phật quý vị liên can chứ chẳng những cái quả địa cầu nào liên quan với toàn thể quả địa vô số vô lượng quả địa cầu như nãy tôi nói quý vị là thành phần gia đình nếu quý vị hư thì cha mẹ anh em con cái vợ chồng nó sẽ hư hết ảnh hưởng gần bực thì đen còn nếu quý vị nên đó thì gia đình quý vị sẽ ảnh hưởng nên rồi gia đình lên thì cả cái cái xã hội của trà vinh này sẽ nó mà trà vinh nó là một cái thành phần của nước việt nam thì ảnh hưởng tới mấy tỉnh khác thì tỉnh nước việt nam sẽ tốt mà nước việt nam tốt ảnh hưởng tới lèo cao miên nga mỹ thì cả thế giới này sẽ tốt mà thế giới này tốt thì cả vũ trụ ảnh hưởng tốt nó là một cái dây chuyền thành ra bây giờ thay vì quý vị cứu quả địa cầu này cứu thế giới này quý vị cứu mình tôi bảo đảm cứu mình là cứu tất cả nhưng con cứu con mà 6 tỷ người không tu thì sao sư vẫn bình an tôi bảo đảm nó còn cái cộng nghiệp và cái biệt nghiệp dầu quá địa cầu tới tới ngày tới năm thìn gì đó mà nó nổ nó chết đi thì quý vị có thể không chết mà quý vị có chết đi thì cái linh hồn quý vị nó là thông minh sáng suốt dạy gì nó đi xuống địa ngục nó dạy gì sanh vô nhờ cờ bạc nó dạy gì sanh vô mấy người sai xỉn nếu mà nó niệm Phật đếm từ một tới mười niệm khóc khói đếm thì nó hên xui Còn khói còn niệm Phật thì nó sanh về khỏi trời Tự lực nó sanh bởi định lực nó rất mạnh Nó biết con đường nó đi Khỏi cần nhờ ai hết Còn nếu nó thông minh nữa thôi cõi trời hưởng hết phước sung sướng thiệt tôi muốn về cõi phật thì học giáo lý thêm một cái phát nguyện nghi nguyện dẫn sanh a di đà ơi con muốn không muốn về cõi trời đâu con muốn về với giáo hội của ngài thôi về đó là con đi tới như lai thì a di đà phải hỏi con giữ năm giới được chưa định lực con mạnh chưa con đủ cái định lực để về cõi trời chưa bạch đức thế tôn con khỏi cần niệm phật vẫn có tiếng niệm phật thì a di đà ok thôi thôi con về ngài chỉ chiếu hào quang tới để mà ứng như cái cảm của mình mình cảm mạnh thì ngài ứng mạnh sanh về thượng sanh mình cảm vừa vừa ứng vừa vừa trung sanh ngài cảm yếu thì ngài cho mình về hạ sanh mình không cảm thì ngài không ứng anh đó chỉ cần cảm mà muốn cảm là phải nhất niệm mà nhất niệm yếu thì hạ mà nhất niệm vừa thì trung nhất niệm mạnh thì thượng được chưa bây giờ còn thắc mắc cái gì nữa không <laughs> thấy an ổn chưa còn sợ chết nữa không rồi năm tới mà có địa cầu có tan mình có sợ không rồi địa cầu nó không tan nó qua năm khác mình bỏ tu không hay vẫn tiếp tục tu tu cho mình hay tu cho đức phật làm ác đã được kêu ai di đà đức quan âm cứu con được không ai cứu mình phải nắm cái chỗ đó không ai cứu mình hết chỉ có mình cứu mình thôi thì cái tiến của mình tiến trình của mình đó sau khi mà thấy một cái gì nhìn cái gì thì đó là địa ngục chưa có cái biết thì tôi giảng kỹ ở ngọc trường đâu rồi sau đó có cảm giác dễ chịu khó chịu không dễ không khó đó là ngạ quỷ rồi tại sao có cảm giác này đó là súc sanh rồi bây giờ chưa có ý chí chưa có nghiệp bây giờ bắt đầu cõi người có nghiệp mới bắt đầu cải sửa có lương lý có bổn phận có trách nhiệm loài thú không có trách nhiệm nha không có lương lý nó giao cấu loạn xà ngầu để nó đói bụng đó thì nó ăn thịt con đó con người không có vụ đó con người mà ăn thịt con là con thú thành là con người có ý chí có bổn phận cha thì có bổn phận với con nuôi nấng nó con thì có bổn phận cha mẹ phải có hiếu thì đây là loài thú không có cái đó chỉ có loài người thì phải giữ năm giới là bắt đầu có nghiệp ý chí chúng ta kêu là nghiệp mà nghiệp nhiều khi đó là ấu trĩ cải sửa mà không có kinh nghiệm có kinh nghiệm bắt đầu cõi trời dục giới mời cõi trời dục giới kinh nghiệm còn kém tới cõi trời sắc giới trung nghiệm bắt đầu dồi dào tới cõi vô sắc duyên nghiệm rất là dồi dào thì sanh về cõi không có sắc thân sống hàng tỷ tỷ tuổi nhưng mà vẫn nằm trong cái nhàm chán thì bây giờ qua đạo Phật là thấy rõ những cái diễn biến đó mà không cải sửa không phê phán không không có siêu mà cũng chẳng có đỏ thì đó là Phật không dính mắt cái gì hết dầu bốn đường ác cũng không dính mắt. ở trong bốn đường ác mà thấy rõ nó còn cõi người trời ở trong bốn đường ác thấy một cách mờ mờ sợ quá chỉ quán đè xuống quán sát vô thường ân ái giọt trốn rồi tới cõi trời sắc giới thấy người trời bòn bơ bơ quá không được giọt trốn còn nhập lưu thấy rõ ở đó không dính mắt. Rồi tới nhất dẫn lại thấy rõ người trời ở trong đó không dính mắt giọt lên Rồi tới bất lai thì thấy rõ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền không dính mắt Nhưng mà tứ thiền chưa thấy rõ lọc do đó A-la-hán thấy toàn diện A-la-hán không dính mắt vào dục giới, sắc giới, vô sắc Thì đó là Phật xong Thành A-la-hán ở đâu cũng được Trả nghiệp nhưng mà không dính mắt vào nghiệp trong một cái nghiệp đau khổ có một cái gì không hề đau khổ cái này phật tử là đón đường hỏi tôi sư <laughs> nói trong cái đau khổ có gì không hề đau khổ ở trong cái nhức nhối có cái gì không hề nhức nhối mà sao con không thấy được cái không nhức nhối tôi nói ông muốn thấy thì ông phải niệm phật trước ông niệm phật khỏi cần niệm có tiếng niệm phật không nếu con chưa thôi chưa đừng có qua cái mà không nhức nhối ông phải qua cái đó đi rồi vô Ngọc Dân nghe tôi nói rồi ông tha thiết Ông tranh trở nó, ông bất mãn nó, ông sẽ nhận được Mà nói cho con không nhận được rồi sao sư Không nhận được thì thôi <laughs> Thì giờ làm sao Đọc mà không có làm sao Thì thôi tới bây giờ tới đây thì quý vị nghe rõ hay Thì hôm nay có hai điều thôi Một điều thứ nhất là quý vị sống với hiện tại Ngay bây giờ và tại đây Đừng có nuối tiếc quá khứ quá khứ đã qua rồi và nó sẽ trổ cái quả ngay hiện tại quý vị phải cải sửa hiện tại và tương lai quý vị đừng mong cầu nó đừng có mơ mộng nó tương lai nằm ở trong hiện tại quý vị giữ giới ăn chay làm lành đi bảo đảm trong tương lai xấu tôi xin xuống địa ngục tương lai nằm ở trong hiện tại quá khứ cũng nằm trong hiện tại thì sống hiện tại Thở vào tâm tĩnh lặng Thở ra mỉm miệng cười An trú trong hiện tại Giờ phút đẹp tuyệt vời Nhưng không phải là đạo Phật <laughs> Đã nhớ chỗ đó Đây là tứ thiền của cõi trời sắc giới Còn đạo Phật là an trú trong hiện tiền Thở vào tâm tĩnh lặng Thở ra mỉm miệng cười An trú trong hiện tiền sát na đẹp tuyệt vời chứ không có hiện tại hiện tại thì có quá khứ có vị lai còn sát na thì không có quá khứ không có hiện tại không có vị lai đó là ông đức sơn gặp ông long đạo gặp bà lão bán quán thì ông vô xin điểm cái tâm thì bà lão nói ông sách cái gì mà coi bộ nặng quá vậy nói tôi sách kinh kim cang để lên phá cái ổ của ông Long Đàm là sư phụ của bà đấy thì nó ấy cùng dữ không vậy thì đại đức vô đây muốn ăn cái gì nói tôi muốn đủ thứ hết bánh bao hủ tiếu mì chai bất cứ gì bà dọn ra để hết tôi đói quá trời nói được bây giờ đại đức trả lời cho tôi một câu đi được tôi xin cúng dường hết còn không mời ra khỏi quán không không đãi cái gì hết bây giờ quý vị nói đại đức nói đại đức chúa giải kinh kim cang mà kinh kim cang có một câu độc đáo nhất là quá khứ tâm bất cả đắc hiện tại bất cả đắc vị lai bất cả đắc đại đức vô đây nói điểm cái tâm và điểm cái tâm nào tâm quá khứ hay tâm hiện tại hay tâm vị lai mà trong kim kim non kim cang nói không có tâm nào hết ông đức sơn ông vỗ cái trán ông suy nghĩ để trả lời ông đã chết cha rồi ông về gặp bà lão bán quán này ông hỏi một câu mà cái kim can là cái cái kinh gối đầu giường cái kinh ruột của mình bà hỏi một câu mà trả lời không được bà lão nói đại đức hiểu thì hiểu hiểu liền không hiểu thì thôi mà dỗ tráng suy nghĩ một phút suy nghĩ đó thì mây bay ngàn dặm mời đại đức ra khỏi quán chúng ta thấy đạo phật đâu phải dễ vị tổ ông thiền sư đức sơn là tu thiền hồi nhỏ ba mươi mấy bốn chục năm mà không hiểu đạo phật mà lão bán quán thôi mà nắm vững đức sơn đứng dậy khỏi cái tù ti ra khỏi quán bụng thép da thì thôi tôi nói vậy quý vị về suy nghĩ lên coi cái hiện tại với cái hiện tiền khác nhau làm sao hiện tại là quý vị mà tôi năn năn nỉ quý vị làm sao được sống hiện tại là đủ rồi còn cái hiện tiền hiện tiền thì thôi tôi cũng chưa làm được hiện tiền là giải thoát hiện tại là luân hồi luân hồi vào cảnh giới cao thượng mà chính cái cao thượng quý vị qua đạo phật rất mau còn dừng ở đây luân hồi trở lại quý vị muốn cái nào muốn mà nếu không có cái hiện tại này quý vị không qua cái hiện tiền được thôi dạy trước khi dứt lời một lần nữa Tôi xin chứng minh cho các ngài xuất bá toàn thể Pháp hội của chúng ta cũng như toàn thể Pháp giới chúng sanh đều chống dạng sanh cực lạc và thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.